à, khu vực này thì các anh chị có nhìn thấy là nó rất là quen thuộc Đấy, phía bên uh, khu vực này thì là cái, cầu và thôn Hoa Cá này các anh chị để uh, xem lên được đây là bố của cháu Hoa các anh chị nhé làm men quay cho mọi người cùng xem Rồi bây giờ mình sẽ lên trên này đưa mọi người lên uh, thăm nhà em Bí Thư Già để xem là cuộc sống của em Bí Thư Già này nó có gì thay đổi hay không mình thôi ăn 12 giờ rồi mà sửa nó phải sông gì đây là cái con đường bê tông ờ, mà các anh chị là biết là, là, là lên nhà em bị thư già này mà đợt trước là hầu như là toàn đi đường đất thì một đợt mà đang ở đây hiện tại hầu như là bê tông hết rồi là rất ok là đẹp đấy nhở nghỉ thôi nghỉ thôi chiều làm tiếp chị to à còn vị trí Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy anh chắc xanh nhờ bắp xong rồi à? ừ, chắc xanh cảm ơn anh ấy ờ đây là em thòm vị trí mà em bản ra dân tộc đang làm chắc xanh ơi chắc rồi tí lầu già thế nhà không nhỉ à dạ, ok à ok à ừ. anh đây chú nhá ừ ờ chào nhá nhà sáu mẹ con nên mà nhà đầu tiên mà lần trước đang làm đầu tiên đấy các anh chị nhá mình làm đầu tiên ở thôn Hà Tá này sau đó thì Ngọc à, mới đầu mình lên mình lên cháu nhà không đấy kiệu để gửi cho các cháu kiệu ừ. <laughs> đây là nhà sáu mẹ con cơm nhân đảm báo chưa tao đi thế nào hả à? đi mình lại lên nhà gà đây nhà sáu mẹ con Đấy, bài thay đổi khá là nhiều luôn Không biết đây là nhà của ai hay nhà Nhà có thôn Hùng thì không phải Nhà có thôn Hùng như là thuê bên kia nhé Đây là cái điểm trồng mầm non này để à, Cho mọi người cùng xem đó của thôn hát tá Đấy, còn nhà đây là vào trong này nhà em biết ra Nói chung là thôn Hà Cá thay đổi khá là nhiều Là bê tông hết rồi Nhưng mà biết ra nhà rồi về lại biết bây giờ các chị đấy camera này quay mình nha đó rồi mình đi vào ra dạ ơi có cái nhà không chắc là lần sau rồi đúng ra dạ ơi <laughs> Đang già dạ, chán đời thế. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. <laughs> Vâng, em chào anh. Quý, quý. Và vâng. Tết cho mẹ. À dạ, còn Tết dạ. à? Cảm ơn nhé. Dạ, em chào anh ạ. Ô, vâng. chào anh Ngọc nhá. Có ly tì không? Có ly tì không? Ờ, tết này mà. Thì, uh, ờ, Tết nhưng mà chưa đến. <laughs> À thế đi. Nào, chưa đến mẹ nhà không? Có Thế Cường đâu? Ờ, Món gì Cường á à? Cường nhất là đi uh, mua gì À chưa vào à? chưa vào Thế là vào mua Cường vào sao anh? Ừ. ở nhà không? Dạ, Mẹ, mẹ Chính nhá Mẹ nhà không? Ô con chồng à? Ôi già bà là nhà hảo chính thông đây rồi Yeah <laughs> Và dạ. bà nhà xem ờ. Bí thư gà là vẫn khỏe Đang thịt gà anh ạ, đang thịt gà bí thư bà này Thịt gà bà nhá ờ, ờ. Bí thư gà này Bà muốn thuốc lào à? Ăn bỏ Ờ, rất chưa bỏ à? Món gì đây già? Dạ? Em đang làm cho này bí thư gà là món gì đây nào? Ôi giời ơi Gà gì gà Vẫn là món gà ấy ăn được à? canh gừng kia ấy à cái gì nhỉ đổi món rồi ngày trước là gà tóc muối bây giờ đổi món rồi à, à? đổi, đổi cách chế biến đặt thế này tóc muối em vì bây giờ đẹp trai nhỉ rồi em vì bây giờ rất đẹp trai nhá vẫn phải áo áo của ai mới đấy áo trước mua ấy hả ở à, đó không ở à, đó thế hương về rồi về rồi anh về được tháng rồi về tháng xính xính rồi xính đi cắt cỏ rồi Ông tính này thì khó nhỉ? <laughs> ờ, vừa mới đi làm về hả? À. Vừa đi làm về độ 2 hôm. À dạ. Ừ. Còn thời gian này còn đi ờ, giúp có thôn đồng không mọi người không? Dạ em có đi hết chính này rồi đấy. Chính không không đi làm nữa. À? Chính vừa đi làm về à. Ừ. Bên kia bảo hết công rồi. À, à? hết công mới đi. À. Ở nhà mình cũng khỏe nhá. À, vẫn khỏe cảm ơn bí thư nào thăm dạ. nhá vừa rồi nghe nó là mẹ đi viện à ờ đi viện vừa về ốm à tay tay nào khỏi chưa tay em khỏi hẳn đấy cũng biết là đối chưa từ trước ờ, là từ trước là cũng bị chật khớp đúng không chật khớp là lúc nhỏ đúng không ông ờ, cái lúc nhỏ đúng không ừ. ừ. cho mình ngã thì nó em đi học ông nghịch nghịch ngã chật khớp về trong rồi cũng xuống hà nội kia cái thuốc nữa không làm nữa đúng không làm có ờ, thế là cũng không đỡ được khỏi rồi đi khỏi hẳn chưa đấy anh hỏi thật khỏi hẳn rồi anh Đấy, mừng nó Ừ, đợt trước nó ấy cũng bị ờ, lúc nhỏ là em nghịch xong là yeah. em em nghịch xong là ừ. ngã hành lan bị tật nữa bị tật từ nhỏ nữa. bị tật nữa nhưng nó nó không thẳng đấy lúc nhỏ là nó ừ. nghịch ngợi quá biết là bản thân em tộc thấy nhà phó tổng nông gần xong chưa à, đợi hơn nó là xong anh ạ đảo nhanh nhỉ Đợi thôi nữa là phần ra đâu. Đội, nói chung là đội thợ này nhanh anh ạ. À thế à? Đội thợ này không đi giúp ờ, bà con ờ, giúp phó cho mình một tay. Em thỉnh thoảng vẫn đi mà. À thế à? Chờ chờ bò chờ các kiểu là vẫn đi. À, à? Vâng. dạ. Bây giờ thì khó nhỉ. Nào ừ. xong lấy được vừa cười chơi đấy <laughs> Có anh <laughs> vào than nhà em em mừng Nhưng mà dần đi đi ra là không ăn thịt gà đâu anh ăn ăn chay rồi Ăn chay Rau rồi <laughs> Nên là đi đi ra phải làm rau nhiều vào ngày trước thì ăn thịt và bây giờ thì à, ăn rau thôi còn ngọc là biết mà à, anh ra à, vào ừ. này là cũng đấy à, hình như là thịt chiên cũng uh, cay ấy. kiểu như tịnh tâm rồi à, là không thịt nữa tôi mới bảo ví già là làm rau nhiều cho anh lên vâng vâng có nhưng mà rượu thì vẫn uống <laughs> ăn rau thì cho qua đâu được thịt thì anh không sát sinh nữa vâng vâng nhưng mà ví già là về nhà thì anh vẫn ờ, mua thịt về vâng. mời ví già vâng. thôi ờ, anh anh ăn chay thì cả nhà mình anh ra đi <laughs> ăn chay đi à, đúng mà cả gia đình mà vâng. Ừ cái ngày nhà mới mà không không ấy bếp ga mà dùng bếp ga đấy bếp ga như bếp củi nấu ngon hơn yeah. Ừ. đấy bà con đấy sắn củi đấy à. thế anh là là từ ờ. à. yên minh lên này từ yên minh sáng sáng nay bắt đầu yên minh là, sáng, từ đây ờ, tám giờ tám giờ ấy là gặp cường thì bảo là có lên đấy không tí nữa anh em mình lên thăm đấy thì già lâu lắm rồi cũng vâng. gần bao nhiêu rồi nhỉ mấy tháng rồi anh nhỉ mấy tháng rồi đấy từ tân ra rồi vâng phải tầm hai tháng đợt, đợt anh về tân ra ba tháng rồi hai cái cầu anh hỗ trợ ờ, kia xong chưa anh cầu thì ờ, xong, xong rồi còn mỗi ờ, đoạn đường nữa dạ. đường với một cái cầu nữa đây thì này cho muối vào chưa là em chưa cho muối rau có rau gì chưa rau mẹ đi lấy rau dưa về thì hấp cá hấp cá dạ. Bác nhà biết thì già không trồng rau đi đi làm một vườn rau trồng nhỏ nữa này mà. Thế không? Có trồng không? Có Tí đi thăm <laughs> ờ, này là tôi chuẩn Chuẩn. Đấy, cả hôm nay là xào gà nhá. Đấy, hôm nay là trực tiếp xào gà. Đấy. À, sáu mẹ con thấy ở thấy ở nhà đây. Đấy giờ sáu mẹ con vẫn ừ. khỏe anh ạ. Ừ anh và không thấy không có hai mẹ con thôi thấy một người khỏe đi ra khỏe được rồi thường có đi ra là ốm chuyện tương tư thì đau đầu lắm <laughs> nói chung là cũng nhiều người hỏi đi ra đấy và khi nào lấy vợ ấy, để anh lên mừng nốt ra đây ga mình ở à? ra dạ ơi ga dạ. nhà mình à dạ, à đây à không phải mua đúng không Oh. Thế ăn được nhỉ? <laughs> ăn được một miếng <laughs> Mỗ công già nó lên nó mổ gà đấy Mất công mổ gà ai không lên ăn thì đi thư ra lại trách cho Trách cho tôi oh. làm miếng gừng ờ, miếng ấy thôi Miếng cái chân vậy Thế mình ăn không ăn thịt thì mình ăn nước ừ. gà thôi <laughs> Không có rau khoai lang nữa, gà này mang về xào ăn được này, gà này hay rau rau lan là dạo này hết rồi khô khô nó gần tết thì chết chết nhìn thấy giờ khỏe thì ăn rồi khả năng là cho ít nước vào làm canh ấy già ừ. vâng làm canh này ngon này vâng, dạ. cho ít nước vào thì mình chặt canh xính à, đi cắt cỏ bò cắt cỏ bò xính uh, này không đi làm nữa không đi làm hà nội nữa bỏ đây bỏ về lâu rồi không đi làm luôn à mà tí mà là nó lâu lâu lâu lắm rồi đây là món ờ, gà nha các anh chị nha gà bí thư già là bắt gà gà ta đấy đấy gà già nhà, nhà mình nuôi đấy nhớ ba nhá nhìn mẹ bí thư già khỏe này là mừng rồi là giang rất là mừng rồi phải nói là cũng ờ, từ lúc mà mình ờ, vào cái thôn này đầu tiên là cũng gần được một năm rồi đấy một năm rồi ấy ừ. một một cái chuyện tình đấy thế, chính xác rồi đấy vâng. rất là nhanh luôn thời gian trôi khá là nhanh nói chung là bà con ở trên này thì uh, nấu cơm bếp đếm củi nó nó nó ấm hơn của anh chị ạ trong nhà nó ấm hơn cái cái này cũng ngôi nhà cũ mà đợt trước mà mà mình san nền đấy em đi thư ra san nền là chuyển cái nhà cũ lên đây này còn nó mới xây căn nhà mới ở dưới này nằm dưới này trước là hôm nay là cháu xính lại đi uh, cắt cỏ tí nữa là về ở nhà là sẽ ăn trước à hôm nay là có món cá này nữa ra à, vâng em chuẩn bị cá còn ừ. mình già em bảo rồi làm rau thôi mình có gọi điện cho em già trước là lúc ở huyện Yên Minh ấy chuẩn bị lên đây bảo thôi, thì làm cho mình biết rau thôi vì chùa thư già là người sống ờ, tình cảm từ lúc bắt đầu mình vào đây mình biết chung là lâu lâu anh mới vào không có gì sơn mọi người rất là hỏi thăm đấy rất hỏi thăm bí già đấy nhiều người vì thư già là này khỏe không mà lên thăm này ờ, không năm không biết cái mỉ nó về không cái mỉ là hình như là bảo là hai sáu à 26 là 18 nhỉ 18 âm dương bảo cái ờ, về quê mà lâu rồi em cũng không liên lạc cho mỉ không về chứ thế vâng Ồ. Ừ, nhà không này làm món cá này trứng này Nên à, ờ, gà này gà nó cũng sắp được rồi các anh chị ạ đấy đây là trứng tí nữa mình dán như là rán À, cá này hạt kho rau dưa vì đưa giả có rau à. dưa đây này em lấy ít rau dưa này à, dưa này mình làm đấy hay là đi mua dưa này mình tự làm đấy à ở à, đây ừ. nói chung là thưa anh là mùa này là <clears throat> không không không mưa ấy ờ. rau nó bị ừ. làm được ngon đấy dưa chứ mà trước tôi đó họ đập phá rồi đó cái lối đó kia hả đó đập thằng khi thì mà mất đâu biết à? ừ. cái này này cá chim hay sao nhỉ giờ nhỉ chim đông lạnh rồi đúng không vâng ừ. này kho dưa này là, là ngon rồi đấy thấy là mọi người hay bán cá chim đông lạnh này, kho dưa này. Vâng. Ừ. Cái này chủ yếu là không ờ. Đây, mình đứng ờ, từ phía căn nhà cũ của em Bí Thư Già đây. Đấy, của anh chị An thì là sau này là căn nhà mới của em đó. Đấy, không biết là trong nhà là không biết là có gọn gàng sạch sẽ hay không nữa. Mình vào xem thử là mình hôm nay vào đột xuất kiểm tra Bí Thư Già. Vậy nhá. Đây, mọi người là rất là sạch à rất là sạch sẽ mọi người ạ đây nhà vệ sinh đấy gìn rất là sạch sẽ nha em bí thư già ừ. phía bên này đây à, chị có thể nhìn thấy là bếp ga đây đấy, rất là sạch sẽ gìn rất là sạch sẽ ồ oh. đấy cũng rất là giữ gìn sạch sẽ đấy em bí thư già nhà mà đợt trước ờ, cái này là cũng tiền của mạnh thường quân gửi cho cả giang là đợt trước mà giang về thì giang gửi lại toàn bộ cho em em ờ, ngọc ấy kênh bản sắc dân tộc làm mà lúc mình về yên bái ấy. đó và sau khi mà ấy xong nhà mình cũng lên tân gia nhà em già các chị xem được biết rồi đó đây vẫn uh, hai phòng uh, ngủ em đi thư già nhé đây phòng ngủ và dạ. ngủ phòng này đó, bên này thì phòng khách phòng khách của nhà Bít già nói chung là gọn gàng sạch sẽ mình thấy là em biết giữ gìn ở cửa các anh chị ạ đó như ở trên vùng cao mà căn nhà này là, là quá tuyệt vời rồi không gì hơn đâu mọi người ừ. quả còn một món nữa là món cá kho dưa vợ em đi cái dài nữa là xong rồi mọi người nhé con chủ tịch về chơi ai <laughs> à cháu chính đã về rồi đi ờ, cắt cỏ bò về rồi món này nữa là, là xong rồi kho dưa Chính uh, vừa đi uh, cắt cỏ bò về không anh chị ạ Chính ơi Chính Ê Ô xinh này nhìn khác đấy nhở à. à, <laughs> Đẹp trai hơn Bây giờ là không phải là trai Hàn nữa là chuyển sang là trai Nhật Bản nữa <laughs> Giống uh, kitamono nhở đấy Đúng thật Bộ quần áo cũng giống này Giày cũng giống này Món gì đây chị Sinh? À, món gì đâu, cái muối không này À muối à? Ồ, ừ. muối à? à muối về vâng ờ, à cho con, con bò hay là vâng, chủ đấy là, đấy là cháu xính đấy là rất là đẹp trai rồi đấy chuẩn bị uh, tết mà lấy quả bò à xính vâng. vẫn tổ chức nhưng mà tức là mà kiểu là ở bên khâu vai gần gần xá người ta à xá là tổ chức rồi gì không có nhà người ta tổ chức ăn tết hầm mông có nhà không tổ chức đúng không dạ đúng rồi ờ tưởng là nó tổ chức ờ, ăn tết hồi hâm mông ở trên này chứ mở ra chục sáng nhà này lắm ừ, hơi tối một chút đây vì bây giờ đã làm xong gần hết rồi đấy là chuẩn bị anh em là vào ăn cơm trưa bữa cơm uh, bí thư già dạ hôm nay mời là, là gà này trứng này là món ờ, ấy nữa thôi món món món canh cá nữa là xong rồi rồi cháu chính nhìn rất là khỏe mọi người khỏe hôm nay rượu vẫn là rượu ngô hòa giang à rượu rượu núi à? <laughs> rượu núi à dạ mời rượu núi rượu núi à kỳ quá vâng. mà anh nhà xính nhà hôm nay được uh, chú già làm món nhà tiếp vâng. đái món uh, gà ngồi ngồi đi ngồi, ngồi tâm sự đi tí tí cá chín ấy kinh là đi đi già và vào ngồi tâm sự món cá tí là ra sau đây vâng. bây giờ cũng 12 giờ rồi 12 giờ rồi đấy muộn rồi đấy không sớm nữa đâu thế vào nhà nhà mới là bí già ngủ đấy à vâng xính xính vẫn ngủ trên này chứ đúng không vâng xính ngủ trên này xính thì ờ, ngủ rất là kín trong này là ấm mùa đông mà đấy có bếp củi bí già bếp ga lạnh buốt đây là tìm Anh... người ờ, tìm người ờ, vợ thương nữa thôi là <laughs> về ngủ là ấm. là, là xong anh <laughs> là xong và gì đừng bí đưa ra sắp mở trang trại đấy nha các anh chị ở trên này là tôm hoa cá hay là đầu tiên ấy, đi đầu tiên ấy, sẽ là thắng lợi đầu tiên mình à, tin là như vậy tin là, là thắng lợi đầu tiên còn nếu mà mở sau là đi là đi sau là khó mình phải người đi đầu dẫn đầu cho mọi người bà con lấy cái ba lô anh ra tôi đây này được được đấy chính là muốn văn hút thuốc à, em già bảo là có anh Giang vào chơi thì sáng nay em cũng lên điểm trên há cá với cả ừ. chỗ nhà em hùng này này cũng có một chút công việc ấy thì em làm cũng vâng. bảo thế bảo vào đây à, quanh tao vào đây chơi vâng. làm bữa cơm anh em vâng. à, ngồi à, ăn cơm tâm sự với nhau huyền lại ngày chuyện ngày xưa <laughs> và chuyện ngày nay nhưng quan trọng là cái cố gắng thôi hôm nay là giang cũng lên đây thì rất là vui thì bà mẹ có ở gia đình em mỹ đi ra này em ngọc này với lại là cháu xính thì cũng làm làm một bữa cơm gọi là cây nhà lá vườn thì ờ, lâu ngày anh em không gặp lại thì mình có câu chuyện hàn huyên đâu của anh chị ạ thì ở ờ, đây thì Giang cũng ờ, xin phép được chúc tất cả anh em ở đây và tất cả mọi người đều luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và à, thành công vâng, trong cuộc sống nhá. cố gắng nhé, vâng, sức khỏe anh nhá anh em nhá anh em khỏe nhá xin mời tất cả quý vị nhé. và rượu ngô này thì em ra bảo là em ra tự nấu đây món rượu ngô truyền thống của Hà Giang Ồ, tụi xin đi. Thì uh, sau khi mà anh em ăn uống xong uh, thì uh, Giang thấy là nhà vi thư già có một cái chuỗi khá là đẹp. Cái này là ai biện cho đây già? Là cái này là mẹ của cái mỉ ấy anh. Ồ, mẹ mỉ biện à? Vâng. Cái này, cái này là chuyên quét quét bàn bàn bàn ăn với đấy. À đấy à? Vâng vâng. Còn ừ. chỗ quét nhà là chỗ này này. À, đây à. đây là quét dọn. Đấy là từ ấy là từ ấy từ đúng làm. Từ làm đúng không? Vâng. Ồ, già rất là giỏi luôn. Dạ. À, tốt và ờ, ra hôm nay lên thì cũng ờ, mẹ bí thư già còn khỏe thì là bữa rượu của vui nào cũng đến lúc tàn các anh chị ạ vì là mọi người cũng đã ăn xong mẹ mẹ thư già thì cũng uh, ờ, muốn nốt canh nữa cháu chí thì cũng chuẩn bị uh, đi làm chứ thế nào ừ, không, không làm gì không làm gì đâu anh đi chơi không đi chơi thì chắc không rảnh nữa <laughs> chơi mới rảnh à <laughs> chí giờ này là còn phải ấy uh, trông trông con bò nữa à, vâng. nhờ đúng không đấy thì ờ, chắc là chỉ có già lên trên nhà phó tôn hùng một chút nữa thăm phó tôn hùng chút nữa là ờ, về thế bà nhá à. bà nghỉ ăn cơm nhá ừ. ăn cơm xong là đi ngủ đi siêu ờ. xí ờ. Ừ. lấy ngủ mùa muối sao mà đó à, vâng vâng vâng hôm nào con rảnh thì con vào nhá sao mà lột treo <laughs> vâng vâng dạ, dạ. Ừ. đấy à, mọi người là cũng uh, nghỉ rồi thì là cũng chưa trưa đấy cả em ngọc nữa thì mình cũng lên nhà phó tôn hùng một chút nữa thôi mình thăm lại mỗi người một chút thời gian Ờ rồi rồi rồi Đấy là Mình thăm lại những cái à, Nơi mà mình đã vào đầu tiên Tình cảm mọi người dành cho là rất là nhiều Đấy là thay đổi Đấy nhà em già thì mọi người đấy là rất là sạch Đấy à, mình cũng vào trong nhà rồi là mọi người nhìn thấy là nhà cửa rất là sạch sẽ giữ gìn rất là tốt à, hy vọng sau này là cái tương lai thôn em à, Hà Cá Bí Thư Giả sẽ thay đổi trong một hai năm tới nữa có lẽ là Giang cũng xin phép và khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi à, xin kính chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người cũng như là quý thính khán giả thân thương trên kênh của Sa Trường Giang nếu cô bác anh chị nào mà thấy video của mình hay ra một cái chia sẻ một cái like một cái đăng ký ủng hộ kênh à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị nhé cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo